hôm nay cô và Tuleha hướng dẫn các con kể chuyện theo trình tự không gian hoặc theo các khía cạnh của câu chuyện. Trước hết ta sẽ cùng tìm hiểu không gian nghĩa là gì. Không gian nghĩa là nơi diễn ra các sự việc của chuyện. Phần này chỉ đúng với bài văn kể chuyện thôi nhé. Phần thứ hai, khi kể về một nhân vật hoặc một sự việc, chọn cách kể theo trình tự không gian hoặc các khía cạnh của chuyện, con sẽ kể được chi tiết đầy đủ câu chuyện. Ví dụ nhé. Đề bài là kể về một đất nước mà em có dịp được đến thăm hoặc đọc qua sách báo. Trong trường hợp này, ta nên lựa chọn theo trình tự. Triển khai bài viết theo trình tự dựa trên các khía cạnh. Ví dụ, con định nói về đất nước nào? Nhờ đâu mà con viết hoặc hiểu biết về đất nước đó có thể qua chuyện, qua phim ảnh. Cũng có thể là con được đi du lịch. Kể những điều em biết về nước đó, con có thể lựa chọn để phát triển ý về cảnh thiên nhiên của nước đó như thế nào hay là khí hậu, thời tiết, cảnh quan có gì đặc biệt. Con cũng có thể nêu cuộc sống của người dân và con người ở đó có điểm gì thú vị, có thể là cuộc sống hiện đại hay thân thiện gần gũi. Con cũng có thể tìm hiểu và viết về phong tục tập quán ở đó có gì đặc sắc, nổi bật. Con thích nhất điều gì ở đất nước đó? Như vậy, con đang kể theo các khía cạnh mà con quan sát được. Và lưu ý này, tùy theo từng đối tượng ta có thể lựa chọn cách kể chuyện cho hợp lý. Tuy nhiên, khi kể, con nên lồng ghép theo các thứ tự kể để phần kể chuyện của con được phong phú.